còn gì đau hơn chúng đã từng đã yêu đã hy vọng đừng cho nhau những ký ức còn gì đau hơn chúng đã từng đã từng tay níu tay mà chẳng thể giữ lấy vì ngày xưa ấy dòng tay trong tay phải chiến thắng tất cả mình dặn khờ thế đây thời gian tàn nhẫn